chào thể anh em nhé à, hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về cái công nghệ dành cho anh em đam mê chơi bài lá à, anh em mà chơi liêng chơi ba cây chúng ta không thể vô bài vào được mà dùng bài chợ thì à, hôm nay cái công nghệ là áo về cổ tay rất phù hợp với anh em anh em chơi như liêng ba cây rất thuận lợi Đấy. thì à, cái áo này nó có một cái chức năng là hút bạc và nhà bài cho nên là anh em đi chơi anh em sẽ lôi ra bài và đổi ra bài đó một cách rất kín đáo mà người khác không biết được bây giờ tôi mẫu cho anh em xem ví dụ trong uh, chơi liêng đi Đấy, trong chơi liêng anh em đi chơi anh em uh, lên bài điểm số thấp Đấy, anh em nhé điểm số thấp và anh em không muốn theo anh em muốn bỏ bài thì anh em sẽ giấu bài thì giấu như kiểu nào thì uh, tôi xin thiệu em cái dấu này là cái nằm muốn dấu anh em để trên cùng ví dụ tôi dùng cái át này để trên cùng này Đấy. tôi để ra động tác hình V này em nhé V này à, bên tay trái là có một cái uh, máy đổi bài thì anh em động tác nhận bài này Đấy, là hút vào anh nhìn chưa hút vào sau đó anh em sẽ à, bỏ hai cái quần lạc vào trong nọc Ờ, anh em tôi đấu được cây rồi thì em chờ cơ hội chờ được cơ hội đổi cái cây đó sang một cây khác cửa bài khác để xem điểm số cao hơn không mà em đấu à, phải nhớ là cây gì nhá rồi tôi đấu cây áp rồi đấu cây áp anh em nhé thì bây giờ tôi ví dụ lên một ván bài điểm số nó đây ví dụ lên có 5 điểm bài thôi đúng vâng. mà tôi giấu cái át bên trong à, áo rồi tôi sẽ biến đổi cái bảy sang cây át à, để xin điểm bài thì tôi sẽ cho cái bảy như cùng này đấy phanh chữ V này khi mà khoa chú ý mình mình đánh mặn bài này đấy rất là nhanh và thành công em nhìn chưa rất là nhanh đặc biệt nữa cái áo này ấy, là là dạng áo mới máy chống ồn cho nên là anh em chơi không bao giờ sợ lộ không bao giờ sợ là có tiếng kêu tôi đảm bảo với anh em thế tốc độ bán rất nhanh không bao giờ bị uh, vướng mắt bị vấp lá bài vừa rồi tôi đổ cái bảy đúng không anh em thì tôi đủ cái bảy sang cái à, chỗ uh, át à, để có trên đường bài bây giờ tôi lên vấn bài điểm số nó lại như này nhưng người tôi có cái bảy tôi đã đuổi cái ba sang cái bảy để có vấn à, liêng không phải tám đây nhìn nhé này về rất đơn giản đây đấy rất là nhanh ngoài cái áo đổi bài ra thì chúng tôi còn có rất nhiều công nghệ khác dành cho anh em chơi bài lá như là máy bài mã vạch này kính nhấp tròng này à, mỏ đổi bài này quần áo đổi bài ví đổi bài đấy thì anh em nào mà có nhu cầu về cái dòng sản phẩm à, chơi bài lá thì tôi có số điện thoại 0346 0947 hoặc là 0834 666 33 chúng tôi làm việc 24 trên 24 nhé bất kể thời gian giờ giấc nào ngày nào cũng làm không có ngày nghỉ không có thứ tăng nghỉ anh em uh, yêu cầu tư vấn hỗ trợ thì chúng tôi sẵn sàng vụ anh em anh em có thể lên tận cửa hàng để trực tiếp để kiểm tra sản phẩm thử sản phẩm Đấy. chúng tôi có cửa hàng ở bên xe mỹ đình thành phố hà nội và bên xe miền đông thành phố hồ chí minh xin chào thầy anh em